em thì hơi lo lắng về tuổi tác thôi Xuân <laughs> dạ. là sinh năm bao nhiêu nhỉ có mấy bạn hỏi tuổi tác Xuân sinh năm bao nhiêu em nhỉ? sinh năm 92 năm đến 30 rồi em 93 em 93 <laughs> thôi chỉ một tuổi thôi thôi mọi người yên tâm mình già nhất đây cũng còn đậu nữa Đâu, bà nào già nhất cũng còn đậu là sao em em già hơn mọi người bao nhiêu chị ơi à đây đồng chí hằng hằng làm tâm tơ rồi này đúng không Dạ vâng. Đấy. Em làm lâu chưa? Em mới được mấy tháng á chị. Đấy, đồng chí Hằng này sinh năm bao nhiêu em? Em 91 ạ. <laughs> Đấy. Ôi, xong chưa? Nhìn thấy chưa? Bằng chứng sống nhá, không lại bảo chị nói điêu. Mọi người cứ tự tin lên, sẽ có cơ hội thôi. Chị yeah. Dạ Hằng kể về buổi vâng. phỏng vấn đi Hằng. Phỏng vấn là mình cũng phỏng vấn trượt mấy công ty xong là đến công ty cuối thì thì nói chung là ừ, tâm lý là trượt cũng được không sao lỡ lỡ trượt rồi xong là đi phỏng vấn rất là thoải mái xong thì lúc thoải mái nhất thì mình lại làm bài tốt nhất thì xong là mình đậu ừ. <laughs> thì nó cũng như, như chị chị Hồng nói á, thì cũng có những cái bài test ừ, y như chị Hồng vừa vừa nói như vậy ấy, test dịch Nhật Việt Việt Nhật rồi ờ, cho nghe rồi tóm tắt cuộc cuộc hội thoại á, với lại xong test qua vòng đấy thì sẽ có một buổi nói chuyện thì nếu mà hai bên mà cảm thấy hợp nhau thì là ok thôi chị ơi phỏng vấn bằng tiếng Nhật hoàn toàn luôn không ạ chị Hằng đúng rồi bằng tiếng Nhật hoàn toàn không khó mà tại các bạn cứ bị áp lực mọi người mọi người căng thẳng ấy tại vì mấy lần đầu mình cũng thế lần đầu cũng hơi hơi căng thẳng tại vì mình kỳ vọng cao ấy xong ừ. mình cũng lo là không biết là nó sẽ như thế nào nhưng mà trượt vài lần mình hiểu được cái cái cái vòng lặp của nó rồi xong rồi thôi kệ đi eo ơi vậy bây giờ cái trước, công ty trước em đó muốn Hằng làm gì này trước trước mình đi dạy tiếng Nhật để xong ừ. xong là thấy dạy nó không phát triển gì lắm nên là theo cái ngành này bởi vì bây giờ cũng covid đấy theo cái ngành nào mà mình có thể làm online được thì thấy cái ngành này có triển vọng nên là đi phỏng vấn đại đi xong là vào đi làm thì thấy nó cũng không ổn lắm <laughs> lại đăng ký chị Hồng học tiếp ờ ừ. thế nhưng mà chị thấy em ít vào á Dạ tại vì em OT ấy, chị mà thì em làm kiểu lính đánh thuê có nhiều dự án lắm chị. Bọn bên em em làm ba dự án. Ờ. Thì mỗi dự án nó release khác nhau, cứ đến lúc mà release là em phải OT để dịch tài liệu cho các bạn ấy QA nữa ấy, chị. Ừ. Thế có cái gì mà ờ, xem lại video nhá. Với lại dạ vâng. với lại <laughs> trong cái quá trình làm ấy mà có cái gì đấy khúc mắc thì cứ inbox hỏi chị nhá. Dạ vâng chị hằng à, chị hằng đi làm việc rồi rồi sau khóa học rồi chị hằng có thể có cái gì tốt hơn không có cái gì mà đi làm thì nó ứng dụng được không có cái cái chương trình phần mềm ấy biết là nó đang ở giai đoạn nào xong là với lại mấy cái đợt mà chị hoàn chữa với chị hồng chữa một số cái câu nó cái mô típ của nó thì mình à thì ra là mình thì phải ngắt câu như thế này xong mình vô mình dịch là mình cũng nên ngắt như vậy thì à, ok hơn may quá đấy thế là có tác dụng rồi đúng không áp dụng thực tế đấy có gì đã mà, mà em đang còn lười em chưa dịch, dịch hết vì em dịch ở công ty cũng cũng ừ. khá là nhiều ấy ừ, chị ừ, thì ở trên lớp như thế nào thì em áp dụng như vậy thôi ok đấy thì trên trên công ty mà có cái gì khác đấy hoặc có cái gì mà không hiểu thì cứ inbox chị nhá chị vừa làm dạ vâng. là, là vừa là giúp em nhưng mà vừa giúp chị đấy nên là <laughs> trong khi nói em đi làm em review cho chị <laughs> nói vậy chứ em bây giờ em đi làm nó sau em review lại kiến thức vậy là ừ. kiến thức của chị học của chị ấy và kiến thức của em review lại cho các bạn học viên sau ừ đấy đấy cứ chị mi đấy cứ chị mi đấy mọi người còn câu hỏi gì nữa không nhớ nhá thì là lâu dài nên là sau khi mà các bạn đóng tiền cho chị thì mới là cuộc hành trình bắt đầu chứ không phải là từ lúc các bạn chưa đóng tiền đến lúc các bạn đóng tiền là nó kết thúc nên là cứ thoải mái tự do thôi nhá ok đấy thì nếu mà uh, các bạn cảm thấy khóa học có ích thì là uh, gọi là gì kuchikomi nhá kuchikomi em thì comment osusumi à như em đọc ở trên mấy cái thông tin tuyển dụng á thường nó có thêm một cái phần là dịch nói trong cuộc họp là nó dịch nói theo kiểu gì chị thường trong dạ. phỏng vấn thì ít khi bắt dịch nói lắm còn nếu như mà uh, trong khi mà làm thực tế thì có dịch nói dịch nói đấy thì là nó sẽ dựa trên cái app hoặc là cái website cái dự án mà mình đang làm người ta sẽ nói về những cái mà mình đang làm người ta sẽ có spec sẵn và mình phải dịch trước đầu tiên là mình dịch trước giống như là chị em mình đang dịch sau đó là khi mà làm thì nó sẽ phát sinh các cái tô đa bư đự hoặc là phát sinh các cái vấn đề hoặc là phát sinh các cái yêu cầu cần giải quyết thì là mình sẽ họp về những cái đấy ừ, những cái mà mình đã học thì hầu như là cũng sẽ áp dụng trong dự án thực tế nên là các bạn cứ yên tâm là những cái mà mình đi phỏng vấn ấy, nó cũng không nằm ngoài những cái đấy đâu thực sự luôn nếu mà chị có thể khẳng định là như vậy là nó không bao giờ nằm ngoài nó chỉ nằm trong thôi và nằm trong thì các bạn cứ ôn thật kỹ thì chắc chắn là các bạn sẽ làm được bài thôi đấy là theo cái ý kiến đánh giá chủ quan là những cái công ty mà chị biết là đưa ra đề như thế nào thì là chị sẽ lấy cái mindset là của chị Hoàn và của chị ở các cái công ty đã từng làm người ta cũng đã từng đưa ra các cái như thế kiến thức là những cái kiến thức cơ bản mình sẽ cần phải bắt buộc áp dụng những cái đó thì là mình cứ tạm thời là cứ smart những cái mà mình đang học đây là chị thử đi phỏng vấn khoảng tầm hai ba công ty xem là nó có đúng không nếu mà thấy nó chạch cái nào ấy thì lại về ới bọn chị bọn chị lại update thêm hoặc là sẽ giải thích thêm gọi là giả dụ như các bạn đi thi nhá bạn đi phỏng vấn nhá thì là các bạn thấy rằng là cái này em chưa học bao giờ thì có thể cứ inbox cho chị vừa là giúp cho bọn chị thôi nhá